bác quét ghé kêu bác quét tiếng để bác không kêu nói chung là bây giờ thôi này đi nhậu thôi thì nó kín nó còn nhìn nhạc quấn bác mới không bác cũng mà bây giờ cái đĩa mới không bác khu bác bên kia ăn đẹp đẹp nó kín chừng đây kín này quá đi miếng chút cà và miếng chút chút quá Ông lão chuyên Nếu mà cũng phải hát cái cho rút của đấy Hai quái là có con đấy Cái cái mình miếng làm cái hành trên mình đấy ủa điện đấy đấy bắn mì bắn này Để làm Ờ, mẹ cả áo bông đeo, áo bông. bình luận cái này cái nào đây nè cái nào mình cái này khỏe cái này là cao muốn tay bằng gì cũng lấy tám bát chưa chỗ này đó tám bát mình cấp ba đi đây năm mươi kg bông bánh mấy trẻ nó hả năm mươi kg bông bánh mấy trẻ nó có bảo này à? mà chị ấy kiếm Cái gì mà Hot chưa <laughs> Đẹp quá. Đẹp quá bệnh à. <laughs> Chưa thấy. À. Đó mình mình phải phải quay cái chỗ là khánh chặt nha. Cho lấy là mua luôn mới phải. Cái à, cái cái cái video. Có đi đâu có đi đâu cả. hết con đĩa câu nó. cầm nữa con ơi mình làm cà phê nữa đây ném đầu tiên ném này Đây, <laughs> đây, Hay là bắt đầu chúng ta có vẻ. Quay không không thấy thấy rồi hả? Tiếu ơi Chân cuối Quẩy ở bên cái bác à. Đấy, lộn đeo nhỏ Lộn đeo đi Nói đi Chú cho đọc xin đúng thì phải không? thở nào bắt tay cả mới lo đi nghe đi mang đi cà phê đưa cho nó cái sao mà biết ra hả mỏ đi hả hả mà bà ra mới đánh mi không này cha này bác bà có mấy bác này bị lắc quá con Đấy là không không tí. Mua áo cái nó không Nó còn mẹ không? Còn thằng nó đó. Đọc lắm này. các bạn lên thử tí nào còn nóng đấy cái bà lá đây nó chặt cho mình bà lá chặt cho mình đang nóng rồi người nhà thương lắm Gan ăn đi. Cái gan này đâu? Cái gan này mới phải ngon. gà này nó mới giòn. Gan tôi ấy, gà chạy bộ. Đây là gà nộm. Miếng chạy ra ngoài là miếng gà ngoài, Lưới bắt đi. Lưới gì? Ờ, ờ, mình tắt ở bên đó mà đây hắn rồi mình tắt ở mà bạn lùng lùng mà đúng đúng hàng trăng phải lọc xương dạ cái bên kia ăn hàng trăng mà dạ. đấy thích chị không cãi quá rồi thiết không ừ. không cái tặng chứ mà còn ăn không à tới thêm ngon mà có cái mà thì lâu hơn nhá ăn là lo ăn tự với chứ này ăn ăn cái này đó ăn được là sạch đó Vô cả hết Mỹ nó mày, Vô cả hết cái lăng Ô, mi làm mày, mày, mày, mày, mi làm tao làm Tắt đây, Mỹ đi đánh mâu mãi tiếng khổ hồ thì cuốn vào quá cả lắng con thì đốt mà đấy à được rồi Oh.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 Nhưng mà tôi vương đó. Đấy tôi tôi đoán nha đoán đoán là giải thưởng cái này. Chắc rồi. Chắc rồi. Cố canh thành Hả? Hả? Cái cột à? Hả? Cột thì mất rồi. ở viên ném mưa mâm nhột nhột ở thuộc phía hành tép và ván một chim còn được một ván nhá. lúc cái tên là đi hết rồi dạ. lúc cái nào mất. để tắt được chưa hiểu được tám mươi cộng ba tắt được còn bố lái cái bố này thì mình nhớ Ôi, hôm qua thấy có rắc còn lỗ mù lắm lúc mà ông biết đợt đợt đâu câu là khẩu cả tao uống khẩu nhự tao khẩu mà cháu tao uống rồi ờ, một khẩu bán đây rắc cho lời không ạ đó là tướp luôn này Ờ <laughs> Thế đội trưởng à, tôi Thế đội trưởng à Lào cao sán Cân nắc vô đội trưởng này Đấy, thật ra tôi nặng nắc chẳng ở đội trưởng này <laughs> Khẩu dấu hơn Ngày mới là cho lấu coi Hả? <laughs> Tôi khiêu ấy à? cái nước khao nhất là ké nhất đi để nó khao nhất đi khao nhất là ké nhất đó bóc đi ấn khao chỉ nào hả bóc khao chỉ nào lúc có khiêng bác ở bắt hả bia này cô đi với tôi cho này à, bắn bắn lên đi mà kinh ngài cái nào bắt lăng bắp cái nào tăng chiêu một cái đâu đấy chứ thôi thôi bơ ra có bây giờ bắn được cho mình từ kinh ngay con à nào con này cái gì á đầu á thì ao bọc hộp bọc cửa tôi biết chơi có hai kép đi khí không đó có ngô bác quách có ngô ờ, bác cây đó đi bọc cậu à Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, làm cưới mưa ao bảo cú mà cắt tuệ đi bác mà cắt không máy cái máy cắt mà cắt rồi mình mới làm mấy tối đầu cắt cả tàu không mà bác rồi tao bác bát giáo chính tôi thay con người đó bao bát phản cái này ra chiến đường này bóng cho cặp pháp này gắn cẩn ấy ở kênh lăng thì ma mình ấy nè mấy kiểu đăng quay video mới dỗ chụp ai hết đi lên hết thì lấy một phương chiều đấy hội đàn nha một anh ờ, có hẳn hả cô ờ, một con chục có này có chục phải hết một anh không đi cô có đồ tay quên rồi đi quên tôi kêu kêu tay một anh 어, 돈 대고 끼우는. 막좀 mua xem con hết. Ô cái lò đeo đầy vậy, ô hết gì lò đi, hết gì là con là chanh. Em mà cũng biết đứa cháu bị đi hết ờ. Mày có mấy kiếm. Ờ. Dạ quá. Quá nó mánh mông. Dạ, Đánh cái mới bắn chậm đến đây cả tôi chỉnh trang nó. Đánh là không cùng. Mày cũng biết bắn này, muốn bắn ai cần đéo này có biết đánh. Đánh chưa thắng lúc này. Mới tru em mới hết cuốn nó. Đâu đấy. Trời, trước năm có tiêu mũ đã bắt được kinh ngài và mấy người kinh ngài trên trên số nữa cho tiêu mũ kinh ngài ờ trên trên số điều không chỉ quay tới quá này qua tay cậu đấy tôi làm những lại nghe hết cho tấm hung khổ ngài kim cho hình tiêu mũ gần con đó giáo ta vậy tiêu mũ à này à, hết cái đấy đúng rồi có nhục với gì có nói với cả ngoa cả có ba là bị chen quá có nó đam mưu mình ra bắt xem đi đây là cô bị à, cô bị tụng có rồi bị chặt quẹt có à, nó có có phi còn hoàng nó áo à. luôn bộ tập có phi này tập phật gia này tập chuyện có một cái có nó à có nói có phi còn hát phi hay không chuyện này bây <laughs> giờ quân nó mà vâng. thích con mắt có <laughs> cô bình thường là cô bên có này có rồi cô biết đi ra bài có con nó biết to bài thường nhá này trước này em cho <laughs> chị biết còn nó sụm luôn nè cho ma bê to mày thiếu được đang đá cũng <laughs> qua con tiểu như là biết biết thả đấy có gì mà tôi về mẹ biết chữ tôi còn thiếu tấm cặp ấy vậy à? anh kêu chắc là tính cặp ai vậy à? <laughs> cô này là để đá ờ. dạ, lính cô này cô mình thuê nó có tất cả nặng lắm rồi đó khoan đang tỉ đây rắc mô có cái kiểu miên kiến dốc đây này cái chung này cái này này rắc mô có nó phải mô có thấy hay tu mới tu kéo cô mấy hắn mới chẳng vào tắt đi vào bây giờ nếu có đã nhân rồi cái là quân là đại dương nó phải cái này không là đó cái trang ờ, hai tiếng rồi dạ ông ạ đó có lón cái em cái này bỏ cái này một cách cách ờ, hai tiếng rồi lấy con bánh này héo tôi bánh này lắm mới tánh lắm bánh còn cái này nó thì mấy mấy là năm trăm mốt cổ giờ tôi được kiếm kêu nó cũng quý à nó chắc là gì mới đây hết trường rồi trường đéo cái là trường Xe đi? Đó, lần nào mà nó kèm cái này cho tôi bắt chừng ngay đấy. Bác. Ấu rồi đi. Đấy ông ấy nhà khiếu đấy. Cho mà tâm mẹ được không biết chuyện mà tham tôi mua không em bộ. không. Không nhau khơi vậy thế định nó mà lại. Cái cháp lấy về. Thế nó bị chim rồi. Chim bị nhi. Chim. Đó, chim rồi tháng rồi chim bị nhi. Nó bị giống cái chim nếp ấy đấy là thân nó chim này chim chim là lúc bò tống mà ma bây giờ ừ không bên cạnh giá không biết chim thì giá cũng ngán quá áo quá áo đó tôi đã bắt đấy vơ nhỉ cái thao sát đây cái vấn là thao sát thao sát đấy vấn còn mà lo chứ đè cái đấy lông nha tôi đi chứ ham tôi đi coi tìm nước đi mai vậy chứ bé thán phụ phụ đứa đi mai cái này thấy chưa thấy có đam ví dụ qua đam thán thán có đâu cả bà tôi đi kiếm mà thêm này tắm thán thật chết thì bà bà cũng chết này và nước mình theo lỗ á hôm chứ mày ngon thì ngon muối mà làm gì tại tôm thì con áp luôn nha mơ mơ thịt bánh lắm mỹ mà còn biết thịt bánh có khốn này mấy bó tân mày còn năng cả ông quân nó mà ham của à? để à bánh trộn bánh nó mà chỉ lấy được một đơn đi thôi lại đó phải này cái cuốn này cứ để tiếp tiếp đây lồng là nó là rút còn bánh cúc bánh héo nhưng mà rút cuốn nó là bánh héo cậu đó đó là chỉ còn về chữa mà luôn ăn con nhé vô khóa cho thằng biết rồi một tí bán mấy ông thằng tăng ông mình đi không phải là không sao mà nhiều người chỉ tay kia ngay đó là tay thì bán thằng kia đó em nghĩ là cả tắm cái con đang trượt cả tắm đấy hả dạ, trượt đó đấy trượt đó mà tại bên này mà thôi ui ui ui ông cái lót bên đấy là chắc chắn trượt nó mồm với là nắng người lạ keo cứ lên ngực chứ mà là chài chưa này nấu có muốn gần hư ống mà nên giấu mà nên một quả nó hứng nó đấy rồi đấy nó phân rồi ra là phải biết cương thì mười tám rồi nghe nghe nghe Đồng kèo mình tập bạn này rất là cô lịch sử Và bán Cái này lứa thì tí hó Áp tôi chỉ cái lúa thì mình không có nhau Rồi bắt tí món đấy thì tí hó Cái này lứa thì mình Ao bên tí hó rồi thôi Ao bên tí hó rồi à Ban con đi nặng này, ghê này Mình nóng này Bồn đấy, này, đấy này, lại này, đưa này. Então, bên kia cũng có vẻ tí con này đấy à, con này là sau mà Kim chặt đi ô đấy phải siết tôi không ăn rồi thả mấy anh chặt chặt chặt chặt đi chưa được chặt đi rồi xem ờ, ăn tử <laughs> này này chết thì chưa đấy chưa nấu ra thoải má rồi tao biết sai quay kia nóng à để chắc chắc phố khá với tụi mình là này là chiều mình nhé này rồi tì tấm bia à, toàn hôm nó là nhìn ngon nhỉ quay cho nhìn vào đây nhìn nó bóng này nước mật ong ấy nè ở mố là men mua tí làm này đây đây Ui, cái này quá một cái Ui. Hay ở tuổi. Mẹ. Đấy cái là tin tin chung còn lâu này còn ăn thôi ở dưới kia người ta làm được cái cái da nó không giòn được không Đấy, em hay đầu quay con à đấy à, bị giòn yếu rồi nó nóng không phải thích thích nếu là nhiệt không đủ sao đây ờ, gió đã bay qua trên này này một bên đi chứ một bên đi mày đúng rồi nóng lắm hả lại ta có thể do biến nhưng mà cũng à, bình thường cái này như bánh đa còn cái gì do lửa lửa yếu rồi à? ờ, lúc nãy hai tiếng cái bên nào thấy hơn đó là kêu văn vác tôi chụp quay là lấy lấy hết lấy hết ra của mình ở trong vòng hình đó nằm không mà về hình mình mình luôn đấy ở chân luôn này à.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 Ừ. Làm cưới ra đặt người ta ờ, đặt ở, ở, ở quán luôn đấy nhờ, ở nhà hàng luôn đấy. Bây ờ. Đúng rồi. Mình chỉ cần ờ, thuê gọi thuê thuê tuốt ờ, thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. À. Còn chui vào các nhà hàng hết không à? Ừ. À vâng ở ngoài ở ngoài nói chung ở ngoài thành phố là nó ít rồi ít làm như này à, đúng rồi nếu mà quay như này ngon rồi đấy ngon rồi chú này chú này chuyên đi quay thợ đây quay quay quay lợn đây chú chung này vâng màu xanh máu xanh này chuyên đi quay lặn mà à. để nó đứt kia <laughs> đứa cháu quay lợn quán mì này nó bán nha à. không bao giờ nó có lúc một tí nào luôn này à. Ừ. lợn nó cho cục vâng. à. ngon lắm, đúng rồi nhưng mà bên trong vẫn đỏ lon ừ. <laughs> thế nó mới lên màu đẹp nó đây là nó chín à, nó chín ở nó chín ở tận trong luôn cơ quay này dan apa nang ini ya bawa nó càng này nó càng chui về này từ cái từ cái đang nóng quá ngon <laughs> ngon lắm em có ngon không có như ở dưới không thôi cái nặng là thơm thôi không nghe nói là đây. Rồi. mà bạn con à? Dạ. chuẩn bị ăn cơm nhé, chuẩn bị dọn mâm xuống. Không, bọn em em ăn cơm rồi. Đây cũng là hỏi thật nếu mà con thì thì tớ phải dọn đấy. Thì bếp đang chuẩn bị cơm ờ, cho các em ấy. Bạn Xuân vừa mới đến. Đâu, em ờ, người nhà Xuân đến cùng ô tô vừa ăn cơm rồi, xuống đây quay lợn thôi. À, thế không phải mình là Bắc Giang à? không biết như thế <laughs> mới nhỏ ăn có tôm chiêu càng cũng lấy ra hết đi. Áo ấm này bay lên. Đây, ông rồi. Áo ấm này Áo bà làm anh anh này mày nè ờ, Con này màu không đẹp Ai là mặt đẹp mất Cho nên mới này ăn Anh nằm Hình ơi Nếu ông mà đi móc nặng Thôi thôi empat có mah dia weh. Empat kan aku empat itu empat. Jauh nau. Hah? đi khứng để gì là người lâu rồi men còn đang khứng nắng nóng mày nắng nóng nóng mày trên đời chúa gạch bắn cả trăng bắn thấy chưa à luôn không kiếm cái đấy khứ chắc khứ to thật ăn nhiều đó nghe đằng tôi bị có ăn chưa nó nữa dọc kim dọc kim có thể lấy sợi bốc mình khi sợi bốc mình mà được phang rồi bé quá được mà chứ ó được rồi. Đấy, để cái này mình lấy áo um lan thế. Bắt. Yêu mấy. Tìm đấy, tìm cái cặp đứt nữa. Hả? Phán ừ. có mũ, có mũ mà không biết ăn thịt Ở trong còn khá đạm đạm cũng chẳng là lắm vậy rồi Quá sư vậy nè Lúc nhanh cũng nguyên con nó tua cái là thì xe đắm cái con mà thấy có những đét thiếu đét đi nụ có nhỏ kiểu màu hay chút nụ cho đến ngày dạ con tua nó con thì phía này nó bắt trên nước xong ấy nó có con ngạch ngạch vâng hả Tạm mình nhé mùi Ôi chụp lại chụp cả nữ Không phá không phá không chả Chụp vừa chụp vừa bấm Chắc bán lắm này Cái này cần lắm bắn Chắc bán cho này bắn Bắn đấy bắn này Bắn bắn bắn bắn được cái, bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn đi lương rồi bác lúc lương bác đây đi bác ông á nhiều mà cũng này mình bác mà đắc nghĩa cũng ổn à đâu gì mẹ có phụ nó tư con đây đây đi cho cái này đúng thoải mái hả thoải mái lấy cái chân cho ăn trước đấy thịt tí ăn miếng không ngon chấm rồi rồi tiếp sai đi đây đây mấy anh em cái lợn cũng chèm cơm đi người ăn không ngon tiếp khai nấu nữa sao này à đây tầm mông sao được bên trường về cũng đến nào? có mùi không có nhanh như có mùi lắm à có mùi lắm mặt không vâng kêu mùi xong á an tàng đây tan chắc bây giờ canh hào bây giờ canh không hào thì có ca này thì tôi mới đẩy bóng lỗ mô về, đi mày qua nó này giỏi đi làm mô đại kéo con mới gì kéo chứ biết mày mấy bài mấy được có cao bắt không quên mà bắt không quên mà à, này đúng đấy, hôm nay bắt này phân một cái giỏi kênh bê bàn thắng thì nữa bê cho tú thì kêu nó là bê mình nói lấy hai bộ hai bộ bàn vâng, ghế vâng. để phát lên là thêm con bộ tỉnh ô tô tới đúng không bắn ma nó giỏi này thêm về các ờ, tuyến để vào cơn vào cơn chính chủ này một chiếc một cuốn không bộ tam đâu con biết tam kia đi giỏi canh à ô nhớ cái thử ta sẽ giỏi canh nho tôi lấy lẩu đắt rồi nữa có một đấy mẹ có cái rắn đâu luôn hả ô <laughs> có thấy chắc hả cái chú nó là nè nè có có phải tuốt đấy mày <laughs> tan rồi đây mới chịu dạ. tắt với nó vậy ờ. Ờ, ờ cứ cái tổng đài là đội trưởng ông ờ, cái về luôn khách cái bộ sung thế mà ờ, vâng, đấy cô đấy khách bố chung vậy hôm đấy tôi tôi khiêu có bác bố khiêu bố đây bộ nhớ chứ không phải chắc rồi này đi bảo sao suốt của năm đây hâm đài này cả nắng cánh ăn đấy cánh có vậy mình có đang biết tao nổ lên có mình đi có cái nặng ná ban nữa mất dầu <laughs> này làเป็นเปลี่ยนเนี่ยมีการพลิกกันแล้วอาจารย์ไม่ได้ตัวกัดกันนู้น có tao mà thảo chú nè có quân chuẩn bị họ nông tao bán ổn cho tẩm nó bình thường มีสิงชุบตัวตัวแดดมีสิงชุบกำกลัวไ lúc chụp chiếu cũng mà đấy hả năm chiếc tiệm mua bây giờ rồi chín rồi <laughs> con chín không chín không biết dạ hết zalo dạ hết zalo dạ nghỉ nghỉ cái được cái được con này ừ cái bùm ấy bắt phải kéo lại tận này bắt phải hiểu cái gì không dai đâu. Cái nào anh? tăng luôn. Không không <laughs> không dai đâu. Không em ý em là bảo giòn như bánh đa ấy. Cái này còn phồng như bánh đa này. nếu là này này, này khó ép lo này chuẩn nó ta là phản ấy là cậu ngoài chơi một thứ từ ờ, ngoài chơi bên thái nguyên có lần quay nào hả các anh đó ở bên thái có lần quay nào có chứ nhưng mà quay không quay được quán lò ở thái là lò đứng không không lò đứng rồi. À? lò đứng nó chỉ quay chỉ không thôi quay này đấy ba chỉ không là lá mờ đã hay là lá ngắn quay ba chỉ đó cứ lo khi ba chỉ bụng gì được rồi con này cũng được tao quyết là cho nó nói lạng sơn là nổi tiếng à, lượt quay tính dòng cái có quay nữa ở đây là các món quay là ảnh hưởng à, bác cho mình thôi vâng. Ê, quay quay quay. Tắt lửa, tắt lửa. Vâng, đấy bắt. Lấy lấy ra được không?